cùng Nightlife làm chủ tất cả các loại biểu đồ trong PowerPoint để chuẩn bị cho báo cáo tổng kết cuối năm sắp tới của công ty. Biểu đồ cột được sử dụng để thống kê số liệu chi tiết của các đối tượng trong phạm vi thời gian hoặc khu vực cụ thể. Khi tên của đối tượng quá dài thì chúng ta có thể dùng biểu đồ cột ngang để tránh tên bị xoay dọc hoặc xoay chéo dẫn đến khó đọc. Biểu đồ tròn thường được sử dụng để so sánh thị phần của các đối tượng trong một tổng thể chung. Biểu đồ đường tròn đồng tâm sẽ tương đương với biểu đồ cột nhưng được cách điệu thành đường tròn để tăng thêm tính so sánh và thẩm mỹ hiện đại cho báo cáo. Còn biểu đồ đường thường được sử dụng để hiển thị xu hướng tăng giảm của số liệu qua từng khoảng thời gian. Loại biểu đồ tiếp theo sẽ được kết hợp giữa biểu đồ đường và biểu đồ cột để thống kê sự thay đổi của đối tượng khi có hai biến số khác nhau. Biểu đồ nến là loại biểu đồ được sử dụng phổ biến bây giờ để thể hiện rõ lượng tăng giảm theo thời gian thực của tiền tệ, doanh thu, chi phí. Loại biểu đồ cuối cùng này được sử dụng để minh họa các trường dữ liệu theo nhiều biến số khác nhau, từ đó giúp khán giả có cái nhìn tổng quan về báo cáo.